những lần đụng độ kinh hoàng với đội quân âm binh tại Việt Nam và trên thế giới. Âm binh mượn đường là một hiện tượng tâm linh rất nổi tiếng, không chỉ bởi những giai thoại ly kỳ đầy ám ảnh, mà còn qua những câu chuyện hiện đại hết sức thực tại. Vậy âm binh là có thật hay không? Trong một video trước của Duyên Vạn Cổ, chúng tôi đã nói đến thuật luyện âm binh và những lần âm binh tham chiến trong lịch sử. Nhưng còn rất nhiều những câu chuyện đầy bí ẩn và hấp dẫn khác – liên quan đến âm binh mà có thể bạn chưa biết. An Nhiên mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Duyên Vàng Cổ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những cuộc chạm trán kinh hoàng với đội quân âm binh ở Việt Nam và Trung Quốc. Tử Cấm Thành Vốn là kinh đô lâu đời của Trung Hoa từ thời nhà Minh tới thời nhà Thanh – Tử Cấm Thành luôn được coi là một điểm đến hút khách bậc nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, rất nhiều du khách tới đây cũng đều thắc mắc tại sao Tử Cấm Thành luôn đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Lý do thực sự đằng sau là gì? Mặc dù bên phía quản lý Tử Cấm Thành đã đưa ra phản hồi chính thức, nhưng dường như chẳng mấy ai để tâm, bởi tất cả mọi người đều đã tin vào một câu chuyện. Là câu chuyện gì vậy? Chính là câu chuyện về những âm hồn của cung nữ xuất hiện trong Tử Cấm Thành và một đêm sấm chớp đùng đùng năm 1992. Sự xuất hiện của nhóm cung nữ này đã được nhiều du khách chụp lại, vì nhiều du khách đã tận mắt chứng kiến sự việc này và có được những bằng chứng xác đáng. Do vậy, các chuyên gia đã cố gắng đưa ra giải thích khoa học. Họ nói rằng việc nhìn thấy cung nữ ở tử Cấm Thành là có căn cứ khoa học bởi vì tường của tử Cấm Thành là màu đỏ, có chứa sắt, oxit mà xét thì có thể dẫn điện vào vật liệu này. Nếu tình cờ có cung nữ đi ngang qua vào lúc trời sấm sét thì lúc này bức tường của tử cấm thành sẽ có chức năng giống như máy ghi hình. Nếu sau đó xét xuất hiện một lần nữa, thì có thể bóng của người công nữ sẽ được ghi lại giống như một chương trình chiếu bóng. Một người đàn ông làm việc trong tử cấm thành vào đầu những năm 1950 cũng đã kể lại trải nghiệm đáng sợ của mình như sau. Có lần khi đang đi bộ qua bức tường gần khu trưng bày kho báu của tử cấm thành, đột nhiên ông thấy có ai đó đang cầm đèn lồng ở đằng xa Lúc đó ông nghĩ Thời nay chúng ta đều dùng đèn pin Ai còn sử dụng đèn lồng đây Chẳng lẽ là Nhưng lại nghĩ chẳng phải chúng ta vẫn thường được dạy rằng Trên thế giới này làm gì có thần và ma Vậy đây nhất định là do hoa mắt Hoặc là hiện tượng tự nhiên gì đó rồi Người này muốn bước tới để xem xét Nhưng ông lại không thể bắt kịp nhóm người cầm đèn lồng cung đình kia Tuy nhiên nhìn xa xa Đúng là những cung nữ mặc trang phục thời nhà Thanh đang cầm đèn cung đình bước đi chỉnh tề. Lần này ông kinh hãi ngã quỵ xuống đất mà không dám đuổi theo nữa. Mãi cho đến khi khuất ánh đèn, ông mới lê từng bước trở về nhà bằng con đường khác. Năm 1988, một đoàn làm phim của xưởng phim Bắc Kinh đang quay cảnh ban đêm trong tử cấm thành. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, cảnh còn chưa quay xong, các diễn viên đã cảm thấy sợ hãi và muốn rời đi, nhưng đạo diễn không cho phép không còn cách nào khác là nén nỗi sợ mà tiếp tục quay. Nhưng vào lúc này, trên tường bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một nhóm người trong trang phục cung nữ. Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của người phụ nữ nào đó truyền tới. Cả đoàn chứng kiến cảnh này liền chạy bán sống bắn chết. Đến sáng hôm sau mới quay lại thu dọn đồ đạc. Hãy thử nghĩ vào ban đêm nếu phải đi một mình trong tử cấm thành và đột nhiên nhìn thấy thái giám hay cung nữ tiến về phía mình. Thậm chí cho dù không có cơ sở khoa học thì cũng khiến người ta hãi hùng hết vía. Hiện tượng âm binh mượn đường cũng thường xảy ra ở trong một số ngọn núi ở Thiểm Tây và Cam Túc. Người dân địa phương gọi đó là Sơn Tây. Cuộc chạm trán đoàn quân lính âm sau trận động đất ở Đường Sơn. Hiện tượng âm binh mượn đường này thường xảy ra sau khi thiên tai qua đi. Ví dụ trong trận động đất, nhiều người vì không phản ứng kịp mà bị cướp đi sinh mạng trong chốc lát. Nhiều oan hồn tập hợp lại không muốn rời đi. Kết quả quỷ môn quan được mở ra và ông phủ phái âm binh đến nhân gian trấn giữ linh hồn giải về âm phủ. Như vậy những âm binh này liền trở thành âm binh dẫn đường. Đây cũng chính là quỷ sai quỷ vương, tức là quỷ được sai đi bắt âm hồn mang về âm phủ mà mọi người thường hay gọi. Năm 1976, tại Đường Sơn có xảy ra trận động đất lớn, có một người lính cứu hộ tên Đa Can đã kể lại một câu chuyện đáng sợ như sau. Khi đang trong giờ nghỉ ngơi thì mọi người nhận được lệnh từ cấp trên phái toàn bộ lực lượng phải lập tức lên đường đến vùng thiên tai để cứu viện. Do vậy tất cả quân đội và hàng chục xe quân sự đã được điều động. Xe quân sự lúc đó tuy chưa được tốt cho lắm, nhưng quân trang luôn được bảo dưỡng kỹ càng. Khi chỉ còn cách khu vực thảm họa đường sơn một tiếng đồng hồ, thì đột nhiên những chiếc xe gặp trục trặc Lúc đó tất cả mọi người đều rất lo lắng vì các nhân viên kỹ thuật đều không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏng hóc này. Đến khoảng 8 giờ tối, tất cả đèn pha của xe bất ngờ vụt tắt. Đại Khang bất ngờ nhận được lệnh từ cấp trên phải đậu xe vào lề đường bên phải. Đến khoảng 20 giờ 15 phút, cấp trên ra lệnh cho mọi người lên xe. Họ không được phép nói chuyện hay phản ứng lại bất cứ điều gì họ nhìn thấy. Cứ như vậy, mọi người ngồi trong xe cho đến tận khuya khi mọi người đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh chợt tất cả bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa ầm ầm đại khang đang ngồi trên xe thì thấy từng chiếc xe ngựa một chạy qua chỗ mình mà những chiếc xe ngựa này xuất phát từ hướng khu vực thảm họa ở đường sơn lúc đó tình trạng sức khỏe của anh rất tốt thị lực hoàn toàn tốt nhưng anh chỉ nhìn thấy toa xe chứ không thể nhìn thấy tài xế trên mỗi toa chỉ có một ánh đèn màu xanh lục nhạt đến khi các thành viên thò đầu ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài Họ đã bị sốc vì thấy trên mỗi chiếc xe ngựa chở đầy đầu người. Những chiếc xe này chạy qua chạy lại trong khoảng 30 phút, ước chừng có 200 chiếc. Khi tất cả xe ngựa đã đi qua, đội cứu nạn cố gắng khởi động lại ô tô. Thật thần kỳ, chúng đã hoạt động trở lại. Quân đội tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường đi có người dựa theo số đông người trên xe ngựa, đoán rằng có hơn 200.000 người chết trong trận động đất. Sau này, người ta xác minh rằng thực sự đã có 200.000 người thiệt mạng. Khi Đại Khang xuất ngũ, ông đã nói chuyện này với những người lớn tuổi trong làng thì mới biết hiện tượng này gọi là âm binh mượn đường. Âm binh qua đường trong trận động đất Đường Sơn khẳng định là có thật. Hiện tượng này không phải là mê tín phong kiến mà là một hiện tượng khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận động đất ở Đường Sơn có sức công phá bằng 400 quả bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản, khiến thành phố một triệu dân bị san bằng chỉ trong phút chốc. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước, cũng không cách nào ngăn cản được. Vì vậy, sau thảm họa, các học giả đã tập hợp lại nguyên nhân của trận động đất. Trong bản kỷ niệm 30 năm trận động đất Đường Sơn đã ghi lại các tình huống khác nhau của những người đối mặt với thảm họa thiên nhiên tại thời điểm đó. Bản kỷ niệm này liệt kê là những sự thật và hiện tượng khó hiểu trước và sau trận động đất. Trong ký ức của một trong số những người may mắn sống sót sau trận động đất ở Đường Sơn – thì một nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương kể lại rằng Khi tôi đang ngủ say, chợt nghe một tiếng động lớn và cảm thấy một mảnh tấm trần nhà rơi xuống đè vào ngực. Tôi vùng vẫy cố gắng kéo cơ thể của mình ra khỏi tấm trần nhà nhưng vô ích, cũng không thể nhúc nhích được, muốn hét lên. Nhưng dù có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa cũng không thể hét ra tiếng. Lúc này, trong mông lung tôi tiến vào một thế giới khác, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng dài khập khiễng bước tới trước mặt. Mặc dù người đó cách tôi rất gần, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ấy. Lát sau, ông ấy đưa tôi tiến vào một hố đen sâu hung hút, trước mắt tôi tối đen như mực, chỉ cảm thấy thân thể mình đi theo ông một cách không tự chủ. Khi đi đến cuối hố đen, tôi mới phát hiện ra trước mặt tôi là một cung điện nguy nga dưới lòng đất. Người đàn ông đi vào trong điện thông báo được một lúc thì tôi nghe thấy bên trong có người nói Trong sổ sinh tử không có tên anh ta Hãy để anh ta về đi Lúc này tôi mở mắt ra Và thấy mình nằm trên giường bệnh từ lúc nào Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho tôi Rõ ràng nơi mà nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương nhìn thấy là ông Tào Địa Phủ. Sở dĩ anh ta có thể trở lại dương gian từ cõi chết chính là vì anh ta vẫn chưa hết thọ mệnh, không đáng phải chết trong trận động đất này. Sự việc này chắc chắn là để nói với mọi người rằng sống chết có số, không phải là lời bị đặt. Thời gian sinh tử của một người thực sự đã được ấn định từ lâu. Dù con người có thừa nhận hay không thừa nhận, thì thần Phật, thiên đường, địa ngục, luân hồi đều tồn tại một cách khách quan. Như vậy, những âm binh này liền trở thành âm binh dẫn đường. Đây cũng chính là quỷ sai quỷ tương, tức là quỷ được sai đi bắt âm hồn mang về âm phủ mà mọi người thường gọi binh đoàn áo trắng rước kiệu ở Lăng vua Gia Long. Vừa qua, cộng đồng mạng đã được tận mắt chứng kiến một đoàn người mặc trang phục trắng cực kỳ bí ẩn, di chuyển mờ ảo trong Lăng vua Gia Long ở Huế. Clip ghi lại có thời lượng gần một tiếng, được chính bảo vệ của Lăng cung cấp cho báo chí. Vậy đoàn người này là ai? Liệu có phải là những linh hồn hầu cận cạnh nhà vua, những binh lính quan tướng dưới thời vua Gia Long trị vì? Theo lời kể của bảo vệ Lăng, thì vào đêm mùng 1 hay mùng 2 Tết, Thấy chó sủa ghê quá, ông bèn chạy ra ngoài kiểm tra mà không thấy ai. Vì vậy ông lại quay vào nhưng chó vẫn tiếp tục sủa, cứ như thế đến tận tối muộn. Nghi có trộm nên sáng hôm sau ông kiểm tra lại camera an ninh. Soi mỏi mắt mà không thấy tên đạo chích nào. Ông định bỏ đi, thế nhưng trong video lại hiện ra một bóng đoàn người trắng đen đi vào lăng. thấy quá dị thường, ông báo lên công an. 30 phút sau công an đến, tất cả bọn họ vào xem cũng lạnh rợn hết cả người. Hình ảnh trong video mờ mờ, trông rất giống quan binh vào chầu. Được biết Lăng Gia Long rất linh thiêng, theo nhiều người dự đoán thì đó là hình dáng của đoàn tùy tùng sức kiệu vào lăng vua. Nhìn kỹ sẽ thấy được hình dáng đoàn chân đang bước. Một số bạn khi xem xong clip còn có cảm giác y như này nhưng nhiều người căng mắt ra cũng không thấy gì, chỉ thấy ông bảo vệ và con chó đang chạy. Theo một người đã tận mắt chứng kiến cho biết, cái này mình xem trực tiếp ở màn hình an ninh của bảo vệ mới thấy, còn quay lại qua điện thoại không thấy được. Đúng là có các hình bóng mơ thể hiện một đoạn người đi ngang qua sân, rồi đi lại. Hôm đó mình được bảo vệ cho xem tận mắt, thấy cũng ghê ghê. Cũng có người cho rằng đây chỉ là hiệu ứng thời tiết vào buổi đêm, Sương mù xà xuống nền đất chứ không có ma mảnh gì. Đúng là tin hay không tin là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, An Nhiên mong rằng sau video ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có thêm một góc nhìn khác về cuộc sống tâm linh. Có những thứ không nhất thiết phải nhìn thấy thì nó mới tồn tại. Dân gian cũng có câu rằng có thờ có thiên, có kiên có lành. Kính chúc quý khán thính giả của kênh Duyên Vàng Cổ có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé!